Chào mừng các bạn đến với các khóa học của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ở video này các bạn sẽ đi vào tìm hiểu nội dung trong khóa học thực hành kế toán mảng sản xuất lắp ráp, đó là một mảng đặc thù. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Ở nội dung đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao số sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu, cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. So sánh và kiểm tra đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Nội dung của phần 2 các bạn sẽ đi vào cách hạch toán, các chứng từ phát sinh trong kỳ, phân loại các dây chuyền công nghệ theo hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên các thành phẩm, các bước hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định, thực hiện lập bằng lương và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương, bảo hiểm xã hội, hướng dẫn tách các chi phí lương và bảo hiểm đối với từng bộ phận, theo dõi lệnh lắp ráp, lệnh tháo dỡ hàng hóa, thủ tục bảo hành và nêu rõ các thông tin về thời hạn, điều kiện bảo hành, quy trình và nội dung công việc bảo dưỡng kiểm tra giám sát các trang thiết bị sửa chữa đi kèm. Nội dung cuối cùng hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản, thực hiện việc khai báo các tờ khai hàng tháng, hàng quý cần phải nộp, các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối các số liệu trước khi nộp. Trong giáo trình của kế toán Việt Hương, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm khóa tự học,